chiếp ban về dĩa tôi nà chủ chế nhé ai ôi chủ chế nan lô trình chun chuang ô bay ô 在庙外出世啊，云坤呀，宝梦啊，心官长哦，宝道路香哦。呀，年月变在那福州呀。 lấy lỗi liu yên bình chạy ô chạy thiên ô nhàng ô hô đại vi biểu yên xa xa nhà tây ô yê lô nhàng chi ô lò ô tụ ô na ô phiêm phải phiêu bê chi trời na rồi dịa nhàng tại ô dạ ôi tụ na sâu màu hò lô tòng Sing tu về lao lò na Phìn sang nghe giàu giàu na miu tu giang sản quang bao sâu hiya nhàn về mãi tu na ngủng ma nhé dụng ở chịu nhà nô chẳng xin thiếu cơ ngủng về chú về xin tao na mà hiểu nhá chú ô mai loạn hữu ủ ngạn nguồn lô tò hiện xin bê chúa bèn à luật diệp nhẹ ôi chiều na tình phan lùn lâu chủ hề lâu chềm bùi giỏi với ngôn ma na triệu biểu nhà xuất ấu biểu na thao nam long ô nam hi lô xin sa la bê phung pang yết bé nhà có lỗi ta thao nam long ô rõ phụ chim mà sinh chào mai bê chết rồi nà nam long nhà tại ơi chạy ra bèn tăng lậu lô ta ai lô phù nò ngô ya pa vi pa ma chiêm phi liều lâu trình nghĩa pha chiệp nhị tạo na duyên muôn ô sinh trang nhàn về phang chủ na nan xếp nhà cháu biểu thân mà tuổi chế phải ô nín chế miêu về nín tăng chiếc chiếc nhà phui ơi ờ, ya à, chủ tòng à cha nhân sai ơ phiêu tòng à cha về phui sai à, yam on nhà lọ chủ chiếu tòng à bằng xuất lậu ô hàng chia chiêu về quỷ vì na chiến say tội ô yết say phăng tài giao chia ô tổ hiện xin về chúa bệ nà chết diệp nha yết phúi ôi chủ lâu hàng lòng trang ô tiến thải lâu cùng cho dĩa về lòng trang à nín nhà phui ô chiều na tình qua yên ô bề xiêm lâu trình trời phang bê chia to na mà lâu chiều lâu biểu chẳng tha na khum chiêm lo chiến phù chiêm bê ta sang à dìa miêu nhà trói ô hú nhà nô dài lô sinh màn tao liang ô chàng 香啊，村为嘛多呢？quê à, khoa như trái ôi mình hú chi lô mình chiều lại sinh ngô phun tiếng về on phim ma à, phiếu nhà nhà say lò tô na nhuận tổng lấy chân khỏa lô tòng loang quang về có nhận na chiều yên nhà lỡ lỡ lệ chiếu giang sĩ na liềm tam điệp mà ô chun ta chun bê kèng à choang à tam rồi nhé liều lo ủy dân thà na khum tu chi ô chiu tu chín bê lai na sinh chiếu pha nhà ê lo ôi dân kiều lộ trình chỉ xin ô cần yam hiu bê yama yu na giảm toi nhớ huệ ô chia ma puang mùa khâu giảm nói lô chẳng trời phang bê giảm ma nên chẳng song nhớ toi ô liệt tiếng giật lô phiêm biểu xuất ô hè ngộ chính chú vi sẽ na chịu na cô bùn nhớ già lối chế lù tàn biểu xuất ô thao biển ô chân ô quang dô về nay tàu na giàn yên nhà chú ôi cho na miu phong biểu quân lô lô tình miu yam về pa ma mê na ความปวนเยสุยโอปุนาไม่จงเจ้าเราสุดหางออินโนเฟเปียเวยยมเกณฑ์เจียกดินยาสิงอเจียกดินเลงาหุง tiếng chuối ô xiêm cô miêu về chín cho nó châu bèn phía ô cô na miêu lòng trang ô tiền thời lâu cùng cho miêu về đồ chiến à phúng bia lô tình nói ôi chết à chịu chết gì là ô giảm bay là ô rằng quân tu về chết chiều na chiến khỏi nhà xuất ở phú diệu vật na tai chia đại ô tòng Yeah, trang về suy miền na lúa chiếp nhà có lô thiên trắng yêu lô yêu ยามหิวอไปยาวยาวเวฟูงเท่าพงสาลีเยแตโอบุญเนื้อจลิงาแปงทิ้งเยียโอจอย chiều bia về tế chia na mua mua nghe chiều lâu, phùng chiều na bỏ lô tại lô lô tình lô tình về nhà lấy na về rồi là ôi thảo na sang thiệt diêm ô nhẹ lô lô về ô hưng bé bé chơi nhẹ na choáng lô nhẹ rồi ô bé lô bên lại soi lo ô dập mãi lo tham giờ na nhan bế tu chi na phạm lu nhà bên ô bè bên lại soi dập mãi lo tham sáng xin biết cháu cùng à, tấu chia nhà ngộ xin sáng sẽ điàng nòm và chi ô rồi quân trói về bảo tào nào Pháp niên phùi ôi phun dĩa muôn à khoa pháp nhu ô toàn phun dĩa về bạc bèn trói chết nhà nhân ô phun dĩa phà na bằng soi phải ô e, chịu phong bia về chia đại na yêu yêu nhà chiều lối phong dịp bạc na xì tháo bạc lô song hiện trang về suy nhiên na chiếu tam nhẹ tu ơi công tu chế ô na liu rồi biết ô chiều tu chín về yết chia na sa la nhẹ thao lối pin bùa chùi lô miền xuất lào ô hạc lào trang bị hàng nhiều nà chiều nhé yê lô chiều thao bầu lô tàu ta ô bờ quân dõi về bảo tàu na chuyện biết nhã nhuận ôi mai, phiền thao na tài dù thui ô hàng đam Giang Quê Phi Chi Na Yêu Yêu Nhà Chiều Lộ Phú Thảo Viên à, Trần Chia Đại Ô Tòng Đa Ma Giang Quê Tế Chia Na Chiều Nhị Bảo địa phung chiều tây nà mà ngư mà quầm chiếm ô xin quân na trói về bảo tàu na tu phê nhẹ nhụt ô mà phiền thà na tài bên bùa ô bềm 也装为罪免呐，都不爱出欧来过买那钱，滚比那欧行。在干杯饮，休那，休来呀老喽。 方煮酒喽，今啊烧卖酒尽，明河北切明啊，普天呀把侬酒喽酒喽尽，呀接哦苗。 rồi dĩa về bình toang tu nhị nhà nhân ẩu phang chủ na na tu cho dĩa ô phiêu hiện phiêm về phang tình à, biểu chia nhà thái lâu chín xin răng ô chia cỏ ô than chiều thao về còn pin cho phải nhà phang ô khán chia thay là chiều màn lấy lo cô hiện xây về phang à tài na giảm cún nhà mẹ ôi sẹn phế cho na hồ suy mẹ ngã ôi thốt liêu về xiam thiếu gì nhà độ lô suy bình mang lô yo chiều chia ô đại chiều thao về nông khai na thái chiều nhà của ô phán liều tuôn tiêu mình xuất ô tại chiều chiều về ôi bằng thái bang hiu nhìn nhau su na sinh bùa thái ô bang ô mình nhát bế phú miêu nà quân lộ nói lộ quân tròi thay nà lộ tu chiết ô chiều trên tài bế phú biển à nông khai nhớ xuân ô yết nhún tu na yun chiếu nhẹ ô rằng